Chúng ta có dạng toán 1, tập xác định của hàm số. Được chưa? Thì chúng ta có hai hàm, hàm mũ và hàm loga. Hàm mũ đối với hàm số đối với hàm số mũ y bằng a mũ x thì có tập xác định là d bằng r. Được chưa? Thì các em để ý ở đây a của chúng ta bắt buộc phải lớn 0 và khác 1. Nhớ cho thầy nha. Nhớ từ cái định nghĩa đó. Và tiếp theo nếu như ở trên mũ là biểu thức chữ x thì nếu như biểu thức nó nó có dạng là phân thức thì các em phải làm điều kiện cho mẫu nó phải khác không hay là biểu thức đó nó chứa căn bậc chẵn thì các em cũng phải điều kiện được chưa còn điều kiện để cho cái hàm số này là xác định là d bằng r được chưa đấy là đối với hàm mũ tương tự chúng ta sẽ có hàm loga. Hàm số y bằng loga cơ số a của x thì để tìm tập xác định của hàm số này, chúng ta phải giải quyết cái điều kiện xác định. Điều kiện xác định đó là x phải lớn hơn không hay là biểu thức chữ x ở đây này nó phải lớn không, được chưa? Và cuối cùng cơ số là lớn không và khác một. Được chưa? Đây là những cái lý thuyết mà chúng ta cần có để giải quyết cái dạng toán đó là tìm tập xác định của cái hàm số hai hàm là hàm mũ và hàm log